Xin chào tất cả các anh em, chúng ta cùng tiếp tục với đại chiến ờ, người que Ở vùng đất có những vương quốc khác nhau Vâng, đây là trận chiến tiếp theo Và anh em chúng ta sẽ cần phải ờ, thực hiện Vâng, đây là vương quốc của chúng ta Vâng, mình ờ, sử dụng các cái nguồn lương thực Để chúng ta có thể nuôi những đơn vị lính khác nhau Vâng, mình triệu hồi ra đơn vị lính đầu tiên Người que chiến binh à, người que vâng bên à, phía quân địch này wow không đây là vùng vùng đất à, vương quốc này đã xuất hiện là những trực thăng bằng gỗ vâng những trực thăng bắn tên bằng gỗ vâng đây là một cái cuộc chiến thế mới vâng chúng ta đang bị những cái trực thăng này đang bị bắn phá chúng ta Vâng, tiếp tục uh, bên phía địch đang chi viện thêm những trực tượng trực tăng khác nhau. Và anh em chúng ta ở cái vùng đất này, và anh em chúng ta chỉ việc là chờ các cái hậu phương của chúng ta đang ờ, chuyển với những cái cấp độ nguồn lương thực khác nhau ra để anh em chúng ta triệu hồi các đơn vị lính. Vâng, mình ờ, đang triệu hồi ra được các đơn vị chiến binh Sparta. Vâng, Sparta kiếm và những chiến binh ờ, người que người gậy và vâng, các ờ, đơn vị lính của chúng ta vẫn ờ, rất đang tấn công đây còn vâng, xem thanh chi của đối phương này còn vâng, thanh chi của đối phương rất là đô đơn sơ nhưng mà đã có những trực thăng vâng đây là những kỷ quyên uh, tương lai của những người quen của chúng ta vâng anh à, những cái chiến binh à, kỵ những à, chiến binh của chúng ta đang à, đến à, xâm chiếm vâng chúng ta đã hoàn thành xong cái à, sứ mệnh ở cái trận chiến à, thứ à, 11 này anh em chúng ta đến à, trận chiến à, của vùng đất à, tiếp theo ở đây thì anh em chúng ta sẽ không cần phải à, triệu hồi các à, chiến binh thợ mỏ ra chúng ta chỉ việc à, sử dụng các cái nguồn lương thực ngũ cốc wow. xem vương quốc mới này vương quốc mới này là đang có những cái con quái vật siêu khổng lồ giống như những con bò tót có những chiến binh phù thủy không vâng, những chiến binh người que mặt quỷ wow vâng những cái vương quốc này đang à, luôn à, lâm nay để xâm chiếm cái vùng đất của chúng ta nhưng mà chúng ta sẽ à, luôn phải vâng chúng ta đang đưa chiến binh người ngựa ra những chiến binh đang cưỡi những chiếc ngựa chúng ta đang vẫn ở vùng đất của chúng ta vâng ở bên phía đối phương đang sử dụng những pháp sư vâng những pháp sư cũng triệu hồi những tay sai à, à, quỷ sứ ra. vâng kỵ binh của chúng ta đang à, đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ wow. lại à, tiếp tục còn quái vật à, bò tót khổng lồ đây vâng của anh em chúng ta có những cái à, đơn vị cung tên những chiến binh người ngựa bây giờ anh em chúng ta đang à, rút lui để à, triển khai những à, đội quân mới những lực lượng mới vâng những cái mưa tên đang à, tấn công đối phương vâng bây giờ thì chúng ta tiếp tục à, đưa các chiến binh của chúng ta ra chúng ta vừa bổ sung thêm các à, chiến binh tên rồi những đội tên vâng của anh em chúng ta sẽ tiếp tục cần phải giành chiến thắng ở cái à, vùng đất này vâng những chiến binh Sparta của chúng ta những chiến binh kiếm của chúng ta đang à, mặc những chiếc áo giáp để chống lại những à, đội quân ác quỷ Vâng chúng ta sẽ tiếp tục trận trận trận chiến tiếp Vâng đến đây thì anh em chúng ta có những cái khối kim cương và chúng ta có thể nâng cấp các đơn vị các ờ, đơn vị quân của chúng ta lên vâng mình đang nâng cấp cái ờ, loại ờ, khinh khí cầu bằng tên và đây là chúng ta sẽ xem đây là khẩu thần công wow. chúng ta không đủ à đây chúng ta có thể nâng cấp được thêm cái thành trì này của chúng ta ra mưa tên đây là loại súng bắn tên và mình đến trận chiến thứ 13 Vâng, à, à, à, để phát triển cái vùng đất để phát triển cái vùng đất của chúng ta để phát triển vương quốc của chúng ta chúng ta sẽ cần phải chống lại sự tấn công mở rộng lãnh thổ của những cái vương quốc khác vâng trong lúc này thì anh em chúng ta nâng cấp các cái nguồn lương thực lên và triệu hồi các đơn vị lính ra vâng ở đây chúng ta ở cái uh, vương quốc khác đang uh, xâm chiếm chúng ta rồi không siêu khổng lồ không một cái uh, người siêu khổng lồ và vâng, chúng ta đang gọi những kỵ, kỵ binh ngựa của chúng ta ra vâng người khổng lồ đã bị tiêu diệt rồi và anh em chúng ta đang vẫn ở phòng thủ ở chiến tuyến của chúng ta lại tiếp tục thêm ờ, ờ, người khổng lồ tiếp ra những người khổng lồ binh đinh ba thì anh em chúng ta bây giờ đang có hai chị còn có hai chiến binh chiến binh uh, ờ, cưới ngựa ra còn chúng ta sẽ cần phải uh, giành chiến thắng ở trận chiến tiếp theo này vâng anh em chúng ta vừa bị uh, mơ tên của đối phương và mình ờ, đang bị uh, đánh đuổi uh, trở về vương quốc của chúng ta vâng sau lần này thì chúng ta sẽ uh, sẽ tiến hành phản công vâng những người uh, khổng lồ của bên uh, phía quân địch sẽ không thể nào ờ, giành chiến thắng được trước ờ, những đội quân ờ, sự phát triển đội quân hùng mạnh của chúng ta còn chúng ta tiếp tục giành được uh, chiến thắng trước sự tấn công của uh, vương quốc uh, tiếp theo vâng mình uh, đến với uh, chuẩn bị chúng ta sẽ đến với một, một cái trận chiến uh, tiếp tục Vâng, đây là trận chiến thứ 14 Mình à, bây giờ thì mình à, à tiếp tục à, triệu hồi các à, đơn à, vị quân của chúng ta nâng cấp cái à, nguồn à, lương thực của chúng ta lên để chúng ta có thể à, nuôi được những đội quân Vâng, những cái thành trì của đối phương à, cũng chưa có chưa có gì thay đổi là mới nhưng mà các đơn vị lính của bên à, phía à, đối thủ bây giờ đang à, rất là hiếu chiến bây giờ đã sang tấn công chúng ta rồi còn trong lúc này thì chúng ta vẫn đang nâng cấp các cái bột các cái nguồn lương thực của chúng ta lên bây giờ mình triệu ờ, hồi các ờ, đơn vị lính của chúng ta Vâng, mình ờ, đang triệu hồi được ra à, chiến binh kỵ binh người que đang đi đấu với lại là những cái người khổng lồ à, mình đang ờ, nâng cấp được à, thực là 730 rồi sau khi à, chúng ta nâng cấp xong thì chúng ta có thể mua được cái loại à, khinh khí cầu vâng khinh khí cầu của chúng ta đang được à, bay đến rồi vâng vẫn chưa thấy à, chúng hoạt động vâng rồi đây là loại à, một cái à, vũ khí siêu mới vâng chúng ta đã vừa à, chứng kiến chúng tấn công Vâng, bây giờ anh em chúng ta sẽ nhấn vào đây để tấn công. Đây, đây là những chiến binh của chúng ta được uh, hỗ trợ thêm từ cái uh, súng uh, bắn tên ở trên uh, loại khinh uh, khí cầu Vâng, đến trận thứ 14 này bên ờ, phía đối phương cũng chưa có sự ờ, thay đổi gì mới về ờ, cái cỗ máy vâng chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp cái đơn vị lính của chúng ta mình tiếp tục nâng cấp đến một cái loại vũ khí tấn công mới vâng mình nâng cấp lên cả loại súng bắn tên bằng khinh khí cầu Vâng, mình đến với ờ, trận chiến uh, cuối cùng Sau đây thì chúng ta sẽ triệu hồi các cái ờ, chiến binh của chúng ta ra Vâng, đây là chiến binh tên nâng cấp cả những cái đơn vị lương thực của chúng ta Vâng, bên là phía ờ, của vương quốc kia bây giờ đang sang tấn công chúng ta rồi vâng rất là mạnh mẽ tấn công chúng ta rất là mạnh mẽ chúng ta đang ờ, triệu hồi ra các ờ, đơn vị lính mình đang ở có cấp độ thực là 620 sau đây thì chúng ta sẽ ờ, sang ờ, tấn công đối phương Còn vâng, các đơn vị lính đối phương chưa có sự ờ, thay đổi gì mới là một con ác quỷ khổng lồ vâng và anh em chúng ta vừa đang thấy xuất hiện bên à, phía quân địch có một cái à, con uh, ác quỷ vô cùng khổng lồ Rồi, vâng, còn cái uh, ác quỷ này nó đang uh, tạo ra các cái uh, chuyện xét trước mặt bằng vâng, pháp sư của chúng ta vâng thật rõ ràng cái con ờ, khổng lồ vừa rồi đó nó đã uh, vô cùng ờ, khổng lồ nhưng mà chúng đã nhanh chóng bị uh, tiêu diệt vâng những uh, ở bên trên của chúng ta đang là những cái uh, tên uh, khinh khí cầu ở phía trên uh, sang uh, siêu boss ờ, vừa rồi chắc là xuất hiện đó là cái ờ, siêu boss khổng lồ cuối cùng của cái ờ, đơn vị lính của cái vùng đất này vâng và chúng ta sẽ nhanh chóng đợi một xíu nữa thôi vâng chúng ta có thể giành chiến thắng ở cái vùng đất tiếp theo vâng và chúng ta đã hoàn thành xong sứ mệnh của người quen thế mới vâng và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo tạm biệt các bạn